thích bốn thì bởi vì à, nó êm hơn dễ lỏ hơn và nó ờ, đơn giản hơn thì cái đấy thì tùy mỗi người thôi thì mình ờ, cứ giới thiệu cho các bạn hai loại <coughs> à, trong cái dòng động cơ bốn thì này thì nó là dòng động cơ ờ, nó tự hút nhiên liệu cái bình dưới lên các bạn nhé đây cái bình dưới nhiên liệu này nó tự hút lên thì hiện tại thì bên mình bán cái loại chuông lớn chuông lớn là các bạn cứ đo cái đường kính này của mình đây là nó là 78 này đấy thì các bạn đo cái lòng trong cái chuông ờ, chụp vào đây nó là 78 đấy ví dụ như cái chuông này đây cái chuông cái chuông này các bạn cứ đo bên trong này này nó khoảng 78 cm thì nó là được ok đấy à, hoặc là đo cái tim ốc này cái tim ốc này của nó khoảng 72 đấy nó khoảng 72 thì à, cái máy này thì nó rất là nhẹ thôi đây có chiều cao máy này chiều cao máy là 27 27 cm chiều rộng máy là 27 cm chưa có hộp số chiều dày của máy là 140 cm đấy đây là bình nhiên liệu này đây là giật lỗ này đây là chỉnh le này gió này đấy còn đây là mobin ic này đấy máy thì rất là đơn giản và gọn nhẹ thôi cái máy này thì à, nó chưa đến 2 cân rất là nhẹ nhàng các bạn chế xe đạp cũng được Đấy thì à, máy nó là như thế Cái bình này thì có thể chứa được hơn hơn một lít Xăng pha nhớt các bạn nhé à, cái đối với cái máy này thì nó chạy sang pha nhất thì à, hôm đây à, mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái đồ chơi dành cho các máy này ví dụ như các cái đầu giảm tốc thì à, trước tiên là à, phần à, chuông đây là phần à, chuông ni hợp này cái này thì à, nó không có giảm tốc thì các bạn lắp thẳng nó vào đây đấy thì nó là chuông như thế này đây là phần chuông ờ, không giảm tốc bình thường là máy không không ga thì cái chuông này quay tự do đấy chỉ khi ga lên thì hai cái quả văng này nó văng ra thì nó mới truyền lực đấy đấy là nguyên lý của cái uh, ly hợp này tiếp theo thì ờ, giới thiệu đến các bạn một cái uh, à, bộ số giảm tốc loại này là giảm đi 3 lần đấy đây là giảm 3 lần này cái loại này thì có kích thước à, chiều dài là 140 đấy đường kính là 13 à đường kính là 10 và chiều dày của nó là 7 cm đây à, nhông thì sử dụng à, nhông sen cam à, à Ờ, nhông này của nó sử dụng nhông xe ruồi nhá xích ờ, T8F đây các bạn à, bắt nó vào như thế này đấy đây là loại giảm đi 4 lần nhé à, đây là loại hộp số giảm đi 3 lần tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái hộp số giảm tốc đi 4,5 lần nữa đây đây là hộp số giảm đi 4,5 lần các bạn này cái này cũng sử dụng xích ờ, T8F nhá xích xe ruồi máy xăng đấy hai mấy cái loại này thì các bạn biết rồi thì ờ, mình sẽ bỏ cái máy xe ruồi này ra và giới thiệu thêm cho các bạn một số cái đầu uh, giảm tốc riêng tiếp theo là giới thiệu đến các bạn một cái à, đầu giảm tốc nữa cái đầu giảm tốc này thì à, nó giảm đi 28 à, lần các bạn nhé đây là cái đầu chuông này bắt lên máy này đấy nó giảm đi 28 lần nhé các cái kích thước của nó như sau kích thước à, chiều dày thì thân máy thôi các bạn nhé chưa tính thân trục của nó là 17 cm kích thước ngang của nó là bằng 16 à, cm kích thước cao cũng khoảng 18 à, cm đây là trục da của nó trục da của nó rất là lớn thì à, bởi vì là trục nó giảm 28 lần cho nên là nó ra lực rất là lớn cho nên nó phải làm trục to trục này của nó là trục 20 trục 20 cm nó có cái lỗ chốt cavet ở đây đấy chiều à, dài của trục à, là 4,5 cm đây mời các bạn à, nhìn chi tiết sản phẩm này đây là sản phẩm trục thẳng nhé giảm tốc trục thẳng sẽ thẳng với máy luôn đấy là một số thông số ờ, của nó về cái hộp số giảm tốc thẳng có nghĩa là máy vào đây và trục ra thẳng à, tiếp theo thì ờ, giới thiệu đến các bạn một cái hộp số giảm tốc khác hộp số giảm tốc này hộp số giảm tốc ờ, kiểu trục vít đấy thằng này thì nó cũng giảm 28 lần nhưng trục ra là trục vuông các bạn nhé trục vuông với này máy chứ nó không phải là trục thẳng với máy đây các bạn có thể à, xem các cái kích thước của nó như sau kích thước à, tổng thể của nó là khoảng 17 này nhân với này 17 này và chiều dày của nó là khoảng 17 này chiều dài của trục là 4cm này đường kính trục là 2cm này nó cũng sử dụng chốt ca vét như này nhé và các bạn lưu ý cái này nó cũng sử dụng chuông 78 này đấy các bạn đo lòng trong chuông của nó 78 77 hay là 79 thì cái đấy có khi đo nó có thể sai số đấy khi nắp lên máy nó có thể như thế này hoặc là vuông góc xuống như thế này các bạn có thể làm máy xới đất máy khoan đất đào lỗ trồng cây đấy các bạn thì xoay xuống như thế này cũng được đấy là trục à, giảm tốc trục vuông góc tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái đầu này là đầu bơm đầu này đầu bơm cho máy hai thì máy bốn thì đều được nhá cũng có cái chuông này là chuông 78 ờ, à, chuông 78 ờ, máy bơm này thì à, nó còn rất là nhiều phụ kiện đi kèm theo ở trong cái video này mình sẽ chỉ làm phần sơ sơ thôi để cho các bạn biết mình có cái sản phẩm như vậy mình sẽ làm riêng cái thằng à, cái thằng đầu bơm này vào một video khác để các bạn xem à, chi tiết cụ thể hơn đấy các bạn có máy rồi các bạn có thể mua một số này về các bạn làm được rất nhiều thứ chỉ với một cái máy thôi mình sẽ tháo lắp ra và mình sử dụng vào nhiều việc khác nhau cái này có kích thước ờ, tổng thể là 22 cm chiều cao là 190 cm và chiều dày ngang là 17 cm đây là cái bầu ờ, máy bơm nước của nó ở trong này Đấy. video à, à, của em đến đây là hết à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có sản phẩm mới đăng lên cảm ơn các bạn đã rất nhiều